Ờ, xin chào tất cả anh chị em và các bạn à, có mặt à, trong buổi livestream hôm nay. Có lẽ chúng ta sẽ quan sát thị trường trong suốt khoảng thời gian hai à, ba tuần vừa qua. Thì phần lớn nhà đầu tư chúng ta đều biết rằng là việc mà thị trường biến động trên một cái biên độ lớn, đặc biệt là những cái phiên phân phối liên tiếp xảy ra thì việc mà thị trường sớm hay muộn nó cũng sẽ gì ạ à, điều chỉnh đó là điều mà nếu anh chị em nào học nghiên cứu chuyên sâu vào VSA nghiên cứu chuyên sâu về gì ạ hiểu rõ về sự vận động thị trường thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ không có cái chuyện mà nắm giữ cổ phiếu mang một cách gì ạ à, mang tính cái kiểu tiêu cực đó là mong muốn là cổ phiếu sẽ gì ạ đi lên à, trong khi mà nền tảng cổ phiếu đang rất là lòng lẻo Thế thì trong cái buổi live stream hôm nay thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ nhìn nhận một số cái kịch bản trong quá trình đầu tư của chúng ta để chúng ta nhìn thấy là à, việc mà thị trường đang đi lên như này những yếu tố nào đang tác động đến thị trường trong thời gian vừa qua có lẽ chúng ta phải nhìn thấy một cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là gì ạ hiện tại theo các bạn thì hiện tại dòng tiền đang rút ra chủ yếu là dòng tiền gì ạ chúng ta biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư tổ chức các nhà đầu tư chúng ta là quỹ hay là cái nhà đầu tư chuyên nghiệp những nhà đầu tư mà tìm hiểu sâu về thị trường khi mà đồng USD tăng giá thì người ta có xu hướng là bán đồng tức là xu hướng bán đồng Việt Nam ra để mua cái đồng USD bởi vì lúc này lúc này là cái việc mà người ta người ta có thể là gọi là uh, nắm giữ cái đồng USD là một trong những cái uh, giúp cho cái nhà đầu tư an tâm nhất câu chuyện ở đây là gì ạ thế để câu chuyện này chúng ta biết rằng là cái USD trong thời gian vừa qua nó tăng nó biến động rất là mạnh và nó đang tiếp tục tăng lên nên ở trong thị trường chứng khoán của chúng ta có cái phải là nó tiếp tục gì ạ tạo ra biến động để phân phối phân phối từng ngày một từng giai đoạn một trước khi nó có thể thì à, tiếp tục phân phối được nhiều hơn nhà đầu tư chúng ta thì thường là chúng ta sẽ gì ạ không quan tâm đến gì ạ à? không quan tâm đến cái việc mà thị trường tiếp tục phân phối trong nhiều ngày Bây câu hỏi đầu tiên là gì ạ à? bao nhiêu bạn thấy rằng là cái việc mà chúng ta cứ theo dõi về thị trường cứ mua mua bán liên tục mua bán hoặc là chúng ta nghe một ai đó cứ khuyến nghị chúng ta mua suốt cả ngày thì có phải là trong thời gian từ đầu năm đến bây giờ phần lớn Dũng tin chắc là phần lớn chúng ta đang bị thiệt hại rất là lớn phần lớn chúng ta đang gặp những cái sự cố đó là chúng ta mua bán quá nhiều về phí giao dịch chúng ta phải mất thứ hai là chúng ta nếu sử dụng margin thì rõ ràng là nếu lỗ thì chúng ta lỗ gấp đôi và đặc biệt nữa là chúng ta thì à, mất phương hướng trong quá trình đầu tư nên chính lược đầu tư của chúng ta đang cần phải đó là gì ạ chỉ mua khi thị trường bước vào một cái xu hướng tăng hoặc là xu hướng hồi vậy nếu chúng ta quay trở lại câu chuyện của thị trường trong những phiên gần đây các bạn nhìn thấy Dũng đã chia sẻ các bạn là những cái đợt phân phối gần như là rất là rõ như này rồi thì cái việc mà thị trường giảm như này là gần như chúng ta có thể dự đoán trước rồi bao nhiêu bạn có thể dự đoán trước được với những cái biến động mà liên tục giao động lớn như thế này thì các bạn nếu có thể comment được không ạ comment số 1 nếu các bạn dự đoán trước được cái việc mà phân phối biến động lớn như này đây là quá trình mà các nhà đầu tư tổ chức họ đã bán ra một phần là do lý do của gì ạ à? cái đồng USD đang giảm điểm à, đang tăng điểm nên chính vậy thì dòng tiền đang bị rút ra khỏi thị trường rút ra khỏi thị trường là lấy tiền mặt đúng không tiền mặt để đổi sang USD nó làm cho tỷ giá của đồng Việt Nam tiếp tục căng và đây là cách khi mà tỷ giá căng thì nhà, ngân hàng nhà nước sẽ rút tiền về hoặc là nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút tiền về đấy là một cái bài gì à, bài toán trong ngắn hạn chúng ta cần phải biết được chứ không phải là chúng ta cứ mua cổ phiếu xong cầu nguyện là gì à, cổ phiếu sẽ tăng Dũng thấy có một cổ phiếu đó là cổ phiếu Vietcombank đây là cổ phiếu Dũng rất yêu thích và Dũng có tham gia vào cổ phiếu này nhưng mà các bạn là Dũng có tham gia cổ phiếu này với một số vốn rất là nhỏ nhưng tuy nhiên thì cái việc mà cái điểm mua này trong cái mẫu hình như này rất là chúng ta gọi là một cái điểm mua như này đó là một cái điểm mua rất là tốt với một cổ phiếu tuy nhiên thì à, cái việc mà nước ngoài bán ra dòng tiền nước ngoài bán ra nên cái việc mà chúng ta cần phải thoát ra hay là cắt lót là để đương nhiên có thể xảy ra nên với cái chiến lược đầu tư của DVD thì các bạn biết rằng là mình có thể mua cổ phiếu nhưng khi mà cái cổ phiếu nó đang nó không đáp ứng cái yêu cầu nó không đáp ứng được gì ạ à, những cái mong muốn của mình việc mà tỷ giá tiếp tục tăng việc mà gì ạ à, ngân hàng à, việc mà à, nước ngoài tiếp tục bán cổ phiếu ra chúng ta cần phải nhanh chóng để thoát ra khỏi thị trường để giúp cho chúng ta bảo toàn vốn giúp cho chúng ta gì ạ à, giữ được tiền bao nhiêu bạn hiểu cái chiến lược đầu tư đó là gì ạ à? đầu tư theo xu hướng đó là mua khi mà xu hướng tăng và trong trường hợp cổ phiếu gặp một vài những cái yếu tố những cái gì bất lợi như là rủi ro như là cái không đi đúng xu hướng chúng ta cần phải cắt lót và đấy chính là một chiến lược đầu tư giúp chúng ta gì ạ có thể bảo toàn vốn và đặc biệt là gì ạ chúng ta có thể chiến thắng thị trường trong bất cứ cái chu kỳ nào của thị trường nên đây là một trong những phần mà mong các bạn thì đặc biệt những bạn mới tham gia đầu tư từ 6 tháng đến khoảng năm khoảng khoảng như vậy thì các bạn cần phải nắm rõ được cái chiến lược này còn những anh chị em mới uh, mới toanh thì chúng ta cũng cần phải là nghiên cứu đọc sách nghiên cứu về những nhà đầu tư thành công trước trước khi chúng ta tham gia tránh tình trạng là chúng ta đã gì ạ mất hết tiền ok và dũng biết tin chắc là phần lớn các bạn đang nắm giữ tiền mặt các bạn đang giữ tiền mặt khi mà các bạn hiểu rõ về cái nguyên lý hoạt động của thị trường thì Dũng cũng xin chúc mừng các bạn ở đây là những người mà thực sự họ đã rất kỷ luật à, rất rất kỷ luật trong đầu tư thực tế thì à, cái chiến lược của DVD trong quá trình đầu tư trong thời gian tới Dũng cũng mong muốn rằng là cái việc chiến lược của mình á, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt cái lợi nhuận cao hơn câu hỏi các bạn là tại sao chúng ta lại mong muốn là chúng ta có lợi nhuận cao hơn dù là thị trường điều chỉnh và đặc biệt là thị trường đang điều chỉnh rất là sâu như này thậm chí hôm nay chúng ta thấy là nhìn về thị trường thì Dũng quan sát ở đây thấy thị trường giảm VN30 thì giảm uh, ờ, 30 điểm còn VN Index thì giảm 34 điểm thế về câu chuyện ở đây đó là gì ạ có phải là rõ ràng là nếu anh chị em đầu tư anh chị em đầu tư thì khi mà Dũng chia sẻ qua rất nhiều lần giao dịch trước đây ấy, thì có phải là nếu chúng ta đầu tư lãi được khoảng 15 hoặc 10 phần trăm thì chỉ một phiên này là lỗ ngược lại không ạ à? đúng không ạ thế thì chúng ta có phải là khi mà chúng ta lãi được đôi chút lợi nhuận uh, 5 đến 10 phần trăm hoặc đôi chút thì trong trường hợp chúng ta không hiểu rõ chúng ta lại tiếp tục đầu tư rất là lớn bình thường mọi người sẽ mua đầu đây là đầu tư rất là ít ở trong cái vùng tích lũy như này đúng không sau đó thì lên vùng này là chúng ta đầu tư nhiều hơn đầu tư nhiều hơn các bạn thấy không ạ và khi nó đầu tư nhiều hơn thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra đầu tư nhiều hơn thì chỉ cần một phiên giảm như thế này và các bạn có thể chia sẻ xem là uh, Dũng có chia sẻ hai kịch bản các bạn có bây giờ nha chúng ta ôn lại bài kịch bản thứ nhất là nó giảm bị gãy cái vùng 1150 này và chúng ta gọi là ping tức là sau khi gãy tạo ra quá trình rút bỏ thì kịch bản này các bạn có nhớ không ạ cái bài con các bạn có nhớ là nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ cái xác suất của nó cái xác suất mình rút bỏ ở đây này đến vùng này các bạn có nhớ dùng chia sẻ cái kịch bản này chúng ta sẽ có rất nhiều kịch bản diễn ra nhưng chúng ta phải nắm rõ từng cái kịch bản này và lý do tại sao <clears throat> lý do tại sao đó là 60 phần trăm các bạn biết cái kịch bản này nó có thể diễn ra 60 phần trăm tức là tiếp tục gãy và rũ bỏ 5 đến 60 phần trăm đấy là kịch bản đầu tiên ạ nếu kịch bản mà tiếp tục gãy nữa gãy sâu hơn tức là phá vỡ tức là phá vỡ và đi tiếp đi xuống thì kịch bản này nó rất là thấp đúng không rất là thấp khoảng độ 10 phần trăm và kịch bản mà nó kéo lên đây này nó vượt đỉnh này kịch bản này gần như là gì ạ cực kỳ thấp 5 phần trăm có một kịch bản nữa là kịch bản đến cái vùng hỗ trợ này tiếp tục kéo lên đúng không đến vùng hỗ trợ này tiếp tục kéo lên thì về cơ bản chúng ta thấy là dù là kịch bản nào cho nữa thì chúng ta thấy là thị trường nó sẽ là điều chỉnh đúng không chúng ta hiểu không ạ tại vì rõ ràng những cái nguồn lực nó không đáp ứng được những cái nguồn lực như là gì ạ dòng tiền nó không đáp ứng được các cổ phiếu thì nó không có sự tích lũy và bây giờ chúng ta lại mong muốn là cổ phiếu đi lên có được không ạ thị trường nó không tích lũy tức là chúng ta nhìn cái cổ phiếu không tích lũy nếu nhìn về dài trong trong dài hạn trong khoảng độ một tháng qua thì chúng ta gọi là thị trường đang gì ạ nếu chúng ta nhìn về cả một chu kỳ từ đây này anh chị em nhé chúng ta lại phải cần phải rõ này nếu nhìn cả chu kỳ từ cái giai đoạn này đến đây ạ tức là cả cái vùng này đến đây thì chúng ta gọi là thị trường đang tích lũy lý do chúng ta lại bảo đang tích lũy bởi vì chúng ta biết rằng là sau khi tạo đáy chúng ta gọi tạo đáy ở đây thì thị trường bắt đầu có quá trình hồi phục và rũ bỏ đến khối lượng không bán ra đây chúng ta gọi khối lượng không bán ra và sau đó thị trường bắt đầu kéo lên và chúng ta thấy có khối lượng tăng dần tuy nhiên thì trong thời gian ngắn vừa qua thì bắt đầu nó có những khối lượng bán ra rất là lớn và khi nó bán ra rất là lớn như này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ quan sát xem là cái quá trình này bán ra lớn hay không vậy các bạn lưu ý là này để chúng ta tránh tình trạng là chúng ta sẽ mắc một cái lỗi nữa mà chúng ta nghĩ rằng là có thể cái lỗi này là lỗi rất là lớn nếu là sử dụng đưa ra cái kịch bản này là 60 phần trăm 56 phần trăm nhưng chúng ta có thể biết là kịch bản này bị sai ngay 5 60 phần trăm tức là nó bị gãy kênh này khi nào các bạn biết không ạ giả sử cái kịch bản năm sáu mươi phần trăm tức là nó gãy cái đường gãy cái đường à, chúng ta gọi là vùng hỗ trợ là một nghìn 1450 đi vỗ gãy vùng hỗ trợ một nghìn 1450 bây giờ làm thế nào để chúng ta biết rằng là sau khi nó gãy vùng hỗ trợ này là nó sẽ giảm sau khi gãy vùng hỗ trợ này nó giảm mạnh chúng ta có biết làm nào để biết không ạ thì các bạn lưu ý nhá nếu quá trình giảm mà nó tiếp tục tăng khối lượng nha quá trình giảm tiếp tục tăng khối lượng và lưu ý này quá trình giảm tiếp tục tăng khối lượng thì xác suất nhá xác suất bị xuyên thủng và giảm sâu rất là cao Nhà mình có hiểu không ạ? Bao nhiêu em hiểu điều này có thể comment số 2 ạ? Nếu quá trình giảm tiếp tục tăng khối lượng tức là cái việc bán tháo thì việc xuyên thủng đáy thứ nhất đây là cái đáy thứ nhất xuyên thủng đáy thứ hai là có thể diễn ra và đấy là cái lý do chúng ta cũng không nên kỳ vọng tức là cái khả năng là gì ạ Dũng đang nhìn với góc nhìn của mình là thị trường có thể đang xảy ra kịch bản đó là xuyên thủng cái vùng này với khối lượng thấp 1.500 150 với khối lượng thấp trước khi bước vào sóng hồi trước khi bước vào một cái con sóng mới trước khi bước vào một trend mới thì đây là cái kịch bản Dũng đưa ra mang tính chất để tham khảo anh chị em có hiểu không ạ để vì tránh tình trạng là một số anh chị em hay là ngoài kia các tổ chức họ nói rằng là đây là thời điểm cổ phiếu được chiết khấu giá rẻ để mua vào và cuối cùng mua vào là gì ạ à? là sấp mặt đấy ạ anh chị em hiểu điều nào không ạ tức là khi mà chúng ta nhìn vào cái kịch bản thị trường chúng ta nhìn về các gì à, biến động của cổ phiếu thì chúng ta cần phải xem là nó đã bán mạnh hay là bán yếu nếu trong trường hợp bán mạnh thì cái việc mà thị trường không phải là nó là 1.100 đâu mà nó thậm chí là xuống rất là sâu nữa nên ở đây Dũng sẽ tiếp tục theo dõi sát để hướng dẫn anh chị em cách đi đúng hướng thay vì anh chị em lại gì ạ à? một là chúng ta mua bắt đáy quá sớm sau này cổ phiếu giảm sâu chúng ta sẽ mất cái điều thứ hai là anh chị em nên gì ạ à? vì cổ phiếu đang giảm rất là mạnh cổ phiếu đang giảm rất mạnh nên chính vì chúng ta đang lo lắng chúng ta đang gì ạ à? có những cái gì ạ à? sợ hãi chúng ta không dám giao dịch khi mà thị trường tạo đáy vậy bao nhiêu chị em mong muốn rằng là nếu mà thị trường tạo đáy Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta cách để chúng ta biết được các yếu tố nào để thị trường tạo đáy có thể comment số 3 đúng không ạ những cái kịch bản nào những cái khối lượng như nào những cái pin như nào cái gì test cung như nào và những cái tâm lý nhà đầu tư như nào các tổ chức trên diễn đàn họ nói điều gì và chúng ta biết là các cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu mạnh nhất thị trường nó phản ứng như nào để giúp chúng ta biết rằng là chúng ta dự đoán đó là đáy thị trường và những điều này thường thì chúng nghĩ là chúng ta không thể làm được nhưng tuy nhiên đây là đây là gì ạ đây là một bài toán mà chỉ có phương pháp sử dụng VSA mới có thể sử dụng được để giúp cho các nhà đầu tư đo lường được là cung đang được bán ra hay là cung đang được gì à, thu gom vào sự khác nhau giữa việc cung đang bán ra bán tháo ra thị trường hay là được cung đang mua vào đó là cái giai đoạn này nên chính vì vậy thì cả một giai đoạn này theo cái góc nhìn mang tính tích cực của Dũng đó là cả một đoạn này nó là cái đoạn tích cực trong gì ạ à, trong ở ờ, một quá trình tạo đáy của thị trường chung tuy nhiên cái quá trình tạo đáy này có thành công hay không nó phụ thuộc vào rất lớn vào những cái đợt mà bán cổ phiếu những cái đợt giảm nếu trong trường hợp giảm mà chúng ta thấy là có khoảng trống có khối lượng lớn thì các bạn biết là thị trường có thể giảm rất mạnh nên nếu chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu hoặc là tiếp tục mong cầu cổ phiếu của chúng ta đi lên thì đấy là một trong những lý do chúng ta cần phải gì ạ à? cần phải à, hiểu rõ được hôm trước có một vài bạn có nói về là vậy cổ phiếu bất động sản có lên được hay không chẳng hạn nếu bạn phân tích cổ phiếu bất động sản thì các bạn rất cần phải nắm rõ được đặc biệt là những bất động sản liên quan đến gì ạ à? bất động sản liên quan đến uh, trái phiếu các bạn thấy là nhiều bất động sản mà vừa rồi họ huy động trái phiếu rất là lớn và chính vì vậy thì cái việc năm 2023 này, này 23 họ làm gì ạ <clears throat> hoặc là từ đây đến cuối năm 2023 22 này họ phải làm gì ạ họ phải làm gì các bạn ơi nếu bất động sản mà đang huy động trái phiếu hoặc là sử dụng đấy tiền mà đang có những cái dự án thì họ làm gì ạ bây giờ họ không phát hành để chơi vốn đây chúng ta chúng ta nói về cái tư duy của chúng ta để chúng ta đầu tư họ không phát hành được tức là không phát hành được trái phiếu để đáo hạn thì họ làm gì làm gì đáo được hạn lấy đâu tiền đâu để đáo hạn ai cho phát hành để đáo hạn bởi vì các thông tư bây giờ nó đưa ra bảo lãnh này họ làm gì ạ họ làm gì họ phải bán tài sản họ phải tăng vốn và chúng ta đang biết cổ phiếu nào đang làm cái điều đó đó điều, đó chúng ta thấy biết rằng là các cổ phiếu nào đó trong đó DG đang làm điều đó năm ngoái họ thu gom rất nhiều cổ phiếu với giá 20 sau họ bán một loạt các cổ phiếu với giá 7 80 thậm chí 120 và bây giờ họ tiếp tục phát hành với giá 20 vậy các nhà đầu tư cá nhân chúng ta là những nạn nhân mà chúng ta không biết được rằng là cái trò chơi này là trò chơi của các nhà đầu tư lớn và chúng ta biết rằng là những cái trò chơi này nếu chúng ta không hiểu rõ được chúng ta sẽ trả giá rất đắt bởi vì chúng lại tiếp tục đầu tư dài hạn nếu chúng ta nhìn thấy cổ phiếu L14 họ thành lập một công ty con sau đó thì ạ à? và công ty con đấy là một cái công ty chúng ta là công ty quản lý quỹ đi đầu tư vào những cổ phiếu gì ạ à? đi đầu tư vào cổ phiếu COO và DG sau đó họ làm gì ạ à? và cái kịch bản chúng ta biết rằng đấy là cách mà các gì ạ à? các cổ phiếu họ làm để tạo ra một mức giá tăng trên trời và chúng ta không biết được và chúng ta là kinh tế vĩ mô đang tốt hãy mua cổ phiếu này để đầu tư năm đến 10 năm đi ạ à và cái điều này nếu chúng ta tiếp tục lại đầu tư như vậy chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro hôm nay chúng ta nhìn thấy điều gì ạ Dũng đang định nói với cổ phiếu này đây là cổ phiếu à, tại vì ở đây các bạn Dũng tại sao Dũng lại nói cái điều này câu hỏi tại sao Dũng lại nói điều này nếu đây là một cổ phiếu một bạn có nói là cổ phiếu na Napoleon vậy thị trường giảm mạnh và cổ phiếu này tăng thì nó ổn không ạ các bạn nó ổn không các bạn ổn không các bạn ổn không thế thì đây cổ phiếu các bạn biết rằng là cổ phiếu này có thể vay ngân hàng có thể gì ạ có thể họ phát hành trái phiếu gì đó tại vì dũng không nghiên cứu cổ phiếu này nhưng họ đang đứng trấn ở phía trên này đang đứng tấn các bạn hiểu đứng tấn không ạ tức là ngồi nếu một người người ta đứng tấn ở mức như thế này điều gì diễn ra và đứng tấn thì đứng tấn thì một thời gian thôi ạ đứng tấn thì đứng tấn một thời gian thôi ạ và việc mà một cái công ty mà chúng ta biết là họ đứng tấn và họ gì ạ công bố thông tin họ làm các dự án mà chúng ta thấy là nó không rõ ràng thì chúng ta biết rằng là với việc mà đưa cái cổ phiếu lên cao để có thể là thế chấp ngân hàng để có thể vay ngân hàng nhưng trong trường hợp mà thị trường mà cổ phiếu này bị nước ngoài nó bán ra thì sao và chúng ta hiểu rất giản là lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba chúng ta thấy điều gì ạ phân phối phân phối phân phối và những điều này là những điều chúng ta cần phải biết và chúng ta thấy là đây là tích cực hay tiêu cực ạ à? nên chúng ta thấy là thị trường giảm mạnh mà cổ phiếu không giảm thì chưa chắc đã là tích cực các bạn nha, chưa chắc là tích cực bởi vì chúng ta biết là cái cổ phiếu này nếu chúng ta nhiều nhà đầu tư có thể nhìn thấy ạ các bạn có thể nhìn thấy điều gì không ạ nhìn thấy điều gì đấy ạ đấy nó kéo lên nó xả xuống và chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc cổ phiếu kéo lên xả xuống những cái đợt như thế này chúng ta sẽ gì ạ thấy rằng là có thể chúng ta sẽ gặp một vài các cổ phiếu mà chúng ta đã thường gặp rồi trong đó có rốt à, cổ phiếu bao cung là như nào bản thân các nhà đầu tư tổ chức họ đang nắm giữ phần lớn tài sản của họ và họ chi phối cái cổ phiếu của họ nên cái cung cầu ở bên ngoài không có vì cung cầu ở bên ngoài không có nên chỉ cần một tác động nào lớn có thể cổ phiếu sẽ giảm sàn và giảm rất sâu bây giờ một số bạn đã hỏi là vậy thị trường đang hay là một cổ phiếu đang mạnh tức là nó mạnh hơn thị trường thì có nắm giữ thời điểm này không theo bạn nếu cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường thì có nắm giữ vào thời điểm này hay không thì đây là một trong những cái mà cách mà giúp muốn chia sẻ các bạn cái điều đầu tiên các bạn thấy rằng là đây là những cái vùng này là vùng gì ạ vùng là khi mà cổ phiếu đang bị gãy khối lượng này lớn hay nhỏ ạ khi khối lượng này khối lượng lớn bạn nhé đây là khối lượng lớn chúng ta nhìn đây chúng ta biết là lớn này khối lượng lớn biên độ giảm lớn hay nhỏ ạ cái biên độ giảm lớn biến động mạnh thứ hai là chúng ta thấy cái đáy này vậy đây là cái đáy mà khối lượng lớn thì cái xu hướng giảm nữa cao không ạ tức là bây giờ chúng ta lấy cái đáy này đây là cái đáy này và bây giờ khối lượng lớn nó giảm với biên độ lớn thì cái khả năng giảm tiếp giảm sao giảm mạnh có cao không ạ Đó là cái đầu tiên chúng ta thấy là cái khả năng giảm tiếp giảm mạnh nó sẽ rất là cao dù có thể ngày mai nó hồi nhưng về cơ bản xu hướng giảm sẽ là cao vậy khi bạn đang nắm giữ cái cổ phiếu giả sử một bạn có nói là cổ phiếu STB đúng không ạ STB là thị trường giảm nó giảm ít thì cái cổ phiếu này khỏe hay yếu nó đang phân phối nó đang phân phối và nếu bây giờ giảm mạnh này thì đúng nó sẽ làm gì ạ nó đang rất là yếu nên nếu trong trường hợp như vậy mà chúng ta nắm giữ thì nó cũng bất lợi chúng ta chúng ta lại quay trở lại cái ban đầu vn 30 khi mà cổ phiếu bị gãy chúng ta gọi là SO506 đúng không một bạn có chia sẻ đấy ạ à. tức là giảm với biên độ lớn gãy vùng hỗ trợ thì lúc này cái điều quan trọng nhất là chúng ta gì ạ một là chúng ta đợi cho cái cổ phiếu thị trường bao giảm đến cái vùng này vùng đáy giảm vùng đáy sau khi giảm vùng đáy với khối lượng thấp khối lượng thấp hoặc là nó sẽ có một cái gì ạ phiên kéo giá lên mạnh hay chúng ta gọi là pin ở phần 1200 này trước khi bắt đầu hồi thì thường khi nó giảm mạnh như này nó hồi thì chúng ta xuất hiện cái gì ạ các bạn nhỉ sau khi giảm mạnh pin pin này này thì xuất hiện hồi thì cái quá trình hồi này chúng ta mua được chưa đây là chúng ta đang lấy một cái kịch bản là quá trình giảm mạnh vượt qua cái vùng hỗ trợ với cái việc mà không có sự bán tháo và sau đó hồi vào cuối phiên thì chúng ta gọi là pin vậy sau khi hồi thì chúng ta sẽ có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là những cổ phiếu mạnh nhất nó sẽ gì ạ từ trên đỉnh này này nó rơi xuống nó giữ được nhịp các bạn nhớ nhá những cái cổ phiếu mạnh nhất từ cái đỉnh này là rơi xuống nó giữ được nhịp và nó tạo ra đánh sớm đúng không và như bạn hiểu này comment số 5 được không ạ tức là từ cái đỉnh này này nó rơi xuống và nó khỏe thị trường và nó tạo nếu nó tạo đáy là tạo đáy sớm hơn thì lúc này chúng ta có thể thấy đây là điểm mua cho họ một cổ phiếu thứ hai thì nó có thể chúng ta nhìn thấy là sau đó thì thị trường có thể là test lại tạo ra hai đáy và lúc này chúng ta sẽ có một nhóm thứ hai bắt đầu tăng lên nếu bạn mua cổ phiếu ở cái lần thứ một này và lần thứ hai thì theo bạn lần nào gì à, lần nào an toàn hơn Đó là lần một tức là sau khi ping bứt phá đi lên và cổ phiếu mạnh nhá cổ phiếu mạnh này à, cái đây là cổ phiếu mạnh nó tăng và chúng ta mua ngay và trường hợp thứ hai là nó bị gãy nó test lại sau đó nó lên thế thì ở đây chúng ta thấy là nó sẽ có hai góc nhìn phần lớn các bạn sẽ thấy là cổ phiếu đây sau khi test lần thứ hai đúng không test lần hai vốn thấp chúng ta mua vào thì độ an toàn cao hơn anh em đồng ý đúng không ạ test lần hai vốn thấp thì chúng ta đã an toàn nhau cao hơn nhưng trong trường hợp lần một chúng ta nhìn thấy thị trường giảm rất mạnh và nó không giảm nhớ này giảm rất mạnh và nó không giảm sau đó nó lại tăng khi nó hồi phục thì chúng ta mua cổ phiếu nó có an toàn không tức là lần một này sau khi mà thị trường giảm mạnh và nó giữ được nó không giảm mà bắt đầu thị trường sau pin nó test nó tăng lên và nó tăng nó an toàn không ạ sau khi thì lúc này nó rất là an toàn và bạn có thể gì ạ nếu bạn là những người mà đầu tư hiệu suất cao thì bạn có thể mua ở dạng này thì đấy là cách mà Dũng rất thích thích mua khi mà trường hợp đầu tiên trường hợp thứ nhất nó dành cho những anh chị em rất là hiểu rõ về cổ phiếu trường hợp thứ hai nó dành cho những nhà đầu tư thì à, cần sự thận trọng cần sự thận trọng cần sự an toàn không hiểu rõ về cổ phiếu và đó chính là cách để chúng ta đầu tư vậy nếu bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện của thị trường hôm nay thì bây giờ rõ ràng là khối lượng lớn như này khối lượng rất là lớn như này mà bây giờ đòi chúng ta bảo là chúng ta nắm giữ cổ phiếu hoặc chúng ta mua cổ phiếu trong cái trung bình giá xuống này thì về cơ bản theo phương pháp mà Dũng chia sẻ DVD thì đây thời điểm này nó không có gì tức là nó không có độ an toàn của chúng ta đấy nó không có độ an toàn và khi nó không an toàn thì chúng ta nên gì ạ à? bảo toàn vốn giảm tỷ trọng thậm chí đứng ngoài còn trong trường hợp mà kịch bản thứ hai là nó bị gãy kênh với khối lượng thấp có pin thì chúng ta sẽ quan sát xem là cái nhóm cổ phiếu nào đang khỏe thị trường thì lúc này chúng ta mua chúng ta tham gia lúc này thị trường có thể tạm đáy chúng ta mua vẫn là ok và hôm nay chúng ta biết là thị trường là vào mùng 7 rồi thì nếu trong trường hợp giảm thì thị trường có thể nó sẽ gì ạ à? nó sẽ phản ánh trước khi mà Fed tăng lãi suất vào ngày 20 21 20 21 tháng 9 là Fed tăng lãi suất thì thường là các thông tin đưa ra nó sẽ phản ánh trước và lúc này có thể là nó không còn tác dụng với thị trường nữa mọi thứ đều được phản ánh trước thị trường với cái việc mà Fed tăng lãi suất nó làm cho USD tăng tuy nhiên thì có thể vào chính ngày tăng lãi suất thì USD lại giảm bao nhiêu bạn biết điều này không ạ tức là những cái gì mà nó rõ ràng thị trường rồi nó không vào đúng thị trường nữa mọi thứ rõ ràng thị trường nó không đúng nữa nên chính vì vậy nhà đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ được một là nguyên lý tức là nắm rõ được quy luật cung cầu nắm rõ được gì ạ à? những yếu tố kinh tế vĩ mô tác động như nào đến nhóm cổ phiếu nhóm gì ạ à? ngành và đặc biệt là áp dụng VSA về phân tích kỹ thuật để chúng ta kết hợp được chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn thay vì chúng ta chỉ nghe một cách chung chung phần lớn mọi người khi mà chúng ta đầu tư mà chúng ta nghe chung chung không hiểu rõ được những cái gì nó tạo ra cái gì không hiểu rõ rằng là tại sao lại gì ạ à? phép tăng lãi suất thì làm cho các cổ phiếu ngân hàng nó điều chỉnh phép tăng lãi suất nó làm cho gì ạ à? cả nhà đầu tư rút tiền ra khỏi thị trường Việt Nam phép tăng lãi suất thì nó lại làm cho gì ạ à? nhà nước lo lắng không dám thích kích thích kinh tế thì tất cả cái điều này chúng ta phải nắm rõ được để sau từ cái việc đó chúng ta xem là dòng tiền thực sự nó đang rút ra nên đầu tư không phải là chúng ta chỉ cần vào kinh tế vĩ mô thôi kinh tế vĩ mô nó chỉ chiếm được khoảng độ 10 phần trăm thôi ạ cơ bản chiếm 15 phần trăm kỹ thuật chiếm 25 phần trăm và trải nghiệm tức là cái phản ứng cổ phiếu so với tiền chung là 50 à, 25 phần trăm nữa và cuối cùng là trải nghiệm của bạn trong quá trình đầu tư nên bạn nếu, nếu đầu tư về cơ bản chuyên về cơ bản thì cái khả năng xuất xuất của bạn thành công cũng không cao chuyên về kỹ thuật thì nếu bạn đầu tư có quy mô vốn lên một chút hoặc gặp những cái trường hợp bất khả kháng này các bạn vẫn có thể bị thua lỗ nên kết hợp cơ bản là kỹ thuật bạn đã đúng 50 điểm nha điều thứ ba nữa là bạn cần phải xem là cổ phiếu đó nó đang phản ứng như nào thị trường nó phản ứng mạnh hay yếu phản ứng gì ạ à? tốt hay xấu với thị trường và cuối cùng chúng ta cần phải có đôi chút về kinh nghiệm trải nghiệm thì đấy là cái cách thức mà chúng ta để trở thành nhà đầu tư lão luyện để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thế thì trong ờ, cái buổi kết thúc hôm nay thì dũng mong muốn rằng là Ờ, các bạn ờ, dù là các bạn đầu tư ở lâu năm hay là không lâu năm thì cái quan trọng cuối cùng đó là từ đầu năm đến giờ bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận nên các bạn là tôi lướt sóng được 10 ờ, phần trăm 15 phần trăm nhưng chỉ cần một con sóng như này để nhấn chỉ chúng ta nên thời điểm tham gia vào thị trường thời điểm mua cổ phiếu thời điểm nắm bắt được cổ phiếu dẫn đầu là những cái điều quan trọng nhất chứ không phải là chúng ta mua chúng ta om cổ phiếu đợi 5 đến 10 năm thì Dũng sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta qua một số cách mà làm chúng ta phải làm giá cổ phiếu ca qua một số cách và chúng ta biết là các cổ phiếu họ đang có những trò chơi như nào trên thị trường để giúp chúng ta nắm rõ được à, nắm rõ được các biến động cổ phiếu các trò chơi cổ phiếu và đặc biệt là những bí mật mà chúng ta không được tiết lộ trên thị trường thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là à, có một cái điều mà một số bạn cũng biết rằng là cũng đang rất là chăn trở tại sao là uh, trong thời điểm này ấy, có rất nhiều cổ phiếu đặc biệt là những cổ phiếu đầu cơ bạn nhớ nhỉ cổ phiếu đầu cơ trong thời gian vừa rồi á nó tăng rất mạnh và nó rơi rất mạnh thì những cổ phiếu đầu cơ đó thì tới đây sẽ bị khả năng là các các gì ạ à, bị uh, ủy ban chứng khoán uh, sẽ họ quan tâm đến nên nếu mà chúng ta đang những cổ phiếu biến động như vậy thì chúng ta tốt nhất chúng ta không nên tham gia nó mang tính đầu cơ cao nó giống như vừa rồi có ITA nó giống như là ROT nó giống như là uh, ờ, FLC và còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa nên nếu các bạn còn tiếp tục mua những cổ phiếu mang tính chất là nó đầu cơ cao và hiện tại nó đang được gì ạ bị, bị xem xét thì cái việc mà có thể là không được gì giao dịch trên sàn hoặc là có thể nó bị giảm sàn giảm sàn rất là lâu nên cái điều này các bạn lưu ý nhé để các bạn có thể thấy rằng là không thể nào mua cổ phiếu với ban lãnh đạo tóm lại là ban lãnh đạo không chính trực được và bạn phải mua cổ phiếu với ban lãnh đạo chính trực thế thì ờ, trên thị trường các bạn biết trong thời gian vừa rồi ấy, nó có một cái cái, cái cái kiểu như là tức là cái cổ phiếu đó thì ờ, họ mang tiền để đi ứng tức là mang tiền để đi ứng cho một một cá nhân nào đó để gì đi mua đất nhưng thực ra là họ dùng tiền đó để gì đi mua cổ phiếu để đẩy giá lên thế thì câu chuyện này là các bạn phần lớn nhà đầu tư cá nhân không biết được và cuối cùng phần lớn chúng ta cứ nghe tin nọ tin kia và mua cổ phiếu và sau đó cổ phiếu rơi tự do và đó chính là lý do và chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu nó đã rơi kiểu như thế này và chúng ta cứ lại tiếp tục cầu nguyện xem là không biết bao giờ cổ phiếu nó tốt bao giờ cổ phiếu nó có cho chúng ta cơ hội nữa nên việc đầu tư chúng ta cần phải hiểu rõ về quy luật của nó đây là những cổ phiếu kiểu dạng như vậy đây là những cổ phiếu mà anh chị em đều thấy rằng là nó có những cái kịch bản mà phần lớn nhà đầu tư chuyên nghiệp biết chỉ có nhà đầu tư cá nhân không biết thôi và đây chính là cái kết cho cái việc mà muốn kiếm tiền nhanh à, mong rằng các bạn gì à, sẽ giúp nói một cái điều này để các bạn có thể tỉnh tỉnh ngộ ra biết rằng là chúng ta đầu tư để đầu tư vào doanh nghiệp thực sự ok và nhớ đăng ký kênh của Dũng để lần sau xuất phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video tiếp theo chúc các bạn gì à, à, có những quyết định thành công thị trường chứng khoán về cơ bản thì thời điểm này thị trường rất là rủi ro nên mong rằng các bạn sẽ gì à, có thể có góc nhìn khách quan của mình đưa ra quyết định xin cảm ơn rất nhiều nhớ đăng ký kênh của Dũng để tiếp tục Dũng sẽ chia sẻ được nhiều video tốt hơn xin cảm ơn